La la la la la la la la la la la Hey, hôm nay trời đẹp quá ta ừ, Có lẽ hôm nay mình nên đi ra ngoài rừng để mình đi mai một ít đồ mới được Hey, chỗ này khá là đẹp nè Ok, để mình đào xuống đây mai ít đồ nha Ây, trời ơi, đi mai thôi mà cũng chết nữa Thôi chán quá, về nhà ngủ, không thèm đi mai nữa ừ, Vào nhà thôi Ủa, mà có tiếng gì vậy ta Ủa, anh Phong ơi, anh hãy cho chị Sammy đi anh Ôi ôi ok bạn luôn Hôm nay có rất là nhiều bạn bình luận bảo mình là hãy cho Sammy đi Cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định cho Sammy cho các bạn xem nha <laughs> Ok ok Ủa, ui Sammy nè Sammy nè à, Mấy bạn hãy xem mình đây Mấy bạn hãy xem mình chuẩn bị cho Sammy đây Ok ok à, Hello Sam Hello hello Sam ơi dạ. Hello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 mời thêm Sammy nè Skyron đồ vô quay luôn Nhưng mà mấy bạn biết sao không Là do là bây bây giờ á mấy bạn biết là mấy giờ không Hiện tại bây giờ Phong đang quay video là 12 giờ đêm mấy bạn ơi <laughs> Đó là do lúc hồi trưa là Phong bận Phong bận việc cho nên là Phong không quay video được Cho nên là 12 giờ đêm Phong mới quay video cho các bạn xem Cho nên á là giờ này á là anh Dịch cũng cũng đi ngủ rồi Kairon cũng đi ngủ Mọi người trong team cũng đi ngủ hết trơn rồi Còn còn có mỗi Camui nè Simmy với là anh Rô còn thức thôi Cho nên là mình mới mời được gọi là bốn người này vô quay cùng với mình À không nhầm ba người mới đúng chứ Cho nên mình mới mời được ba người này vào quay cùng với mình mình đó bởi vậy cho nên là mấy mấy bạn mấy bạn thông cảm cho mình nha tập này chỉ có bốn người thôi nha chứ không đủ uh, ờ, tổng tổng cộng là 8 người của hero team mấy bạn thông cảm cho mình nha ok rồi không nói nhiều nữa còn bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi let's go rồi ok anh em ơi Mấy bạn biết hiện tại là bọn mình đang ở đâu không Đây mình sẽ cho bạn xem nha Hiện tại là mình Camu với lại Simmy và anh Siro Đang ở trong một con map của gọi là Những anh da đen khiên hòm rất là hot Ở trên tiktok các bạn ơi à, <laughs> Đây đây đây chính là mấy anh da đen nữa các bạn ơi Có bạn nào gọi là chơi tiktok á Hoặc là lướt trên facebook á Mà mà mà mấy bạn để ý là mấy bạn thấy dạo gần đây á Mấy cái anh da đen khiên hòm này rất là hot luôn các bạn biết không Đó cực kỳ hot luôn nha Dạo gần đây mình nói thật các bạn á Mình lướt facebook lướt ở chỗ nào cũng toàn thấy mấy anh da đen này không à Trời trời ơi là trời nhất là cái cái cái nhạc của mấy ổng nghe ám ảnh gì đâu luôn trời đó thì hôm nay mấy ổng đã đột nhập vào mini world các bạn ơi trời hot đến nỗi mà trong mini world cũng có luôn các bạn ơi coi nè <laughs> đó mấy anh da đen nè thì hôm nay nè bọn mình sẽ cùng nhau chơi một con map mini game đó chính là đại chiến anh da đen khiên hòm <laughs> nghe hấp dẫn các bạn trời cái tên nghe nó bựa gì đâu luôn á ok rồi không nói nhiều nữa bây giờ mình bắt đầu vào, trò chơi nha ok let's go đi thế nào một hai ba rồi vào trận thôi Wow Ui, mình được chung team với Simmy nè Hello Simmy Hello Hello Hello Ok, hai đứa okay. Sẽ là Đúng rồi, à, hai hai đứa mình là màu xanh là được chung team với nhau nè. Đó, chị Ca Mui với anh Siro sẽ là chung team với nhau nha các bạn nha. Ok, và cái trò mini game này chơi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được cách chơi nha. Rất là đơn giản thôi. Simi có biết cách chơi chưa? Biết không? <laughs> Không biết đúng không? Rồi ok, nè tôi chỉ nè. Simi lại đây. Simi thấy có mấy cái, cái cục vàng nằm ở đây không? Thấy không? ờ thấy đó, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ lụm những cục vàng này nè coi tôi lụm nè đó lụm này thấy không đó ừ, đưa một cục nè ờ, đó chỉ cần lụm lụm lụm lụm nè mình lụm cái thôi là à. nó sẽ xuất hiện lại hiểu không đó thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ lụm thật là nhiều vàng luôn sau chúng ta sẽ sẽ, sẽ vào đây nè vào đây nè xem xem bên đây nè vào đây chúng ta sẽ vào đây sau chúng ta thấy có một anh da đen đứng đứng đứng ở chỗ này không đó chúng ta lít vào người anh da đen là chúng ta sẽ mua được những cái vũ khí đó đầu tiên là sẽ là anh da đen nè triệu hồi anh da đen nè đó rồi anh da đen khiên hòm với lại là triệu hồi được nguyên nguyên cái quan tài luôn <laughs> ghê thiệt chứ nè nè à. thấy không tôi mua được một một tôi mua được một anh da đen rồi nè bây giờ nhiệm vụ chúng ta ờ. là là gì simi biết không chúng ta sẽ lại đây nè đó simi thấy ở bên dưới có hai cục vàng to đùng không à thấy đó rồi sao? chúng ta chỉ cần cầm anh da đen chúng ta chọi xuống dưới đó à là anh da đen sẽ xuất hiện ở bên dưới bạn thấy không đó và sau đó anh da đen sẽ tấn công team màu xanh đó thấy không tấn công đi đó à, ok dạ và và cứ như vậy á cái tấn công từ từ từ vậy á thì à, cái cái cái cục vàng bên nào mà chết trước á thì bên nó sẽ thua hiểu không à ok à rất là đơn giản chị ca mua với anh sido có hiểu chưa Ok hiểu Rồi ok Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào trò chơi thế nào nha Ôi Sim ơi Bây giờ chúng ta phải tích cực lụm lụm vàng thật là nhiều vô Không thôi là chậm hơn bên kia đó Ok tôi lụm cho nè lụm lụm lụm lụm lụm trời ơi, cái gì chứ lụm vàng với lụm tiền là phong cận rất là giỏi luôn bạn ơi ai mà đi ra đường vâng. mà ra làm làm rơi tờ tiền cái là phong nhào cho phong phong lụm liền à dạ, phong chỉ tôi mua nguyên một binh bò luôn nè phong bên bò kia hộp luôn nè trời simi mua nguyên một đống anh da đen luôn ok trời ra đó anh da đen đang di chuyển đó rồi xong chuẩn bị là đánh con nó đi trời chẳng bị là tim em đang lụm tiền chị em đang lụm tiền ngân hàng đấy quýnh đi quýnh đi ờ quýnh nhau kìa bạn ơi bạn coi kìa quýnh quá trời luôn ờ kỳ này là tim của camui với anh siro là khiên hòm luôn rồi nha <laughs> ờ quýnh nhau đi cái này cũng có nha À bên đây cũng có hả Sim ơi lượm lượm vàng nhanh lên Sim Ok ok tôi đang tôi đang cố gắng nào lượm nè lượm thật là nhiều vàng luôn các bạn ơi Đó cái trò này á là quan trọng là chúng ta phải lượm thật là nhiều vàng Người nào lượm chậm quá là thua chắc luôn á Ok lượm nè lượm trời ơi vàng nhiều lắm tha hồ mà lượm đi mọi người ơi lượm nè lượm nè lượm nè Ôi anh Siro anh, anh, anh cũng mua rồi kìa Trời mua gì mua nhiều vậy mấy người mua ít thôi chứ chừa cho bọn tôi mua với chứ One hour later Trời ơi các bạn ơi bạn coi kìa trời ơi anh Siro ảnh đang gọi là tấn công team mình kìa các bạn coi kìa Trời ơi, bên team anh Siro nhiều anh da đen quá vậy Trời ơi, quýnh nhau quá trời luôn Mình không thể nào chịu thua được, mình phải đặt ra thêm mới được Ok rồi, thôi không các bạn coi kìa mấy anh da đen khiên hòm đang quýnh nhau kìa bạn ơi <laughs> trời ơi ghê thiệt chứ trời ơi mình mình phải vô mình mua thêm mới được mình phải mua thật là nhiều anh da đen luôn ok mua nè tim mình là tim màu đỏ đúng không thì mình sẽ chọn tim màu đỏ nè rồi ok mình mua một lần bốn anh da đen khiên hòm luôn đó thật là nhiều luôn nha ok Ê, chạy đâu dạ anh bây giờ anh không mua anh da đen mà anh đem về anh gửi tiết kiệm ngân hàng đâu em tao <laughs> không vàng này là vàng để mình chơi mini game chứ không phải vàng để đem bán đâu nội ok đặt ra nè đặt thật là nhiều anh da đen ra luôn ồ oh, <laughs> coi kìa ồ quá trời luôn quýnh nhau đi ok sim lụm lụm lụm lụm thêm vàng lụm thêm vàng nhanh ờ, lên ok tôi đang cố tôi đang cố gắng chịu ờ. khổ anh da đen khiêng hòm trời chết rồi mọi người ơi team mình mới được có 8 điểm thôi team andro với lại team mui được 10 điểm luôn rồi không được không được phải lụm nhiều hơn thôi trời ơi lụm nhiều vàng hơn sim ơi cố lên ok ok ok trời ơi ca mui team team siro giỏi vậy ok lụm nè lụm nhiều vàng vô mua thêm nhiều anh da đen nữa trời ơi team kia được 14 điểm luôn rồi trời ơi gì dữ vậy ừ, trời ơi cái gì mà thắng gì thắng ghê trời ok mua thêm nè trời sim ơi mình mới được có 8 điểm thôi sim cố anh sim ơi <laughs> ok ok tôi đã ơi, thua chắc từ phong ơi thua làm sao mà được trời bọn em sớm. bọn em là tứ hoàng của hero team mà làm sao mà thua ờ, cái cặp đôi ừ. siêu quậy ừ, hai của hai người không thể được thua được tứ đúng rồi không ơi dạ anh anh mua được ba cái quan tài là thiếu một cái là đủ cho bốn người mình luôn á trời đất ơi cái tàu lao vậy anh anh tính bỏ em vô quan tài luôn hả tàu lao ok mà nó đang quýnh nhau các bạn ơi trời ơi team siro với team camui được đến tận 16 điểm luôn rồi chết rồi thua rồi toan rồi toan rồi toan rồi sim ơi toan rồi không okay. sao không sao coi công bài sát con ngày đen kim ok mấy bạn ơi bây giờ mình sẽ chơi một cái trò này nha đó chính là mình sẽ lụm thật là nhiều vàng luôn đó lụm nhiều ở là nhiều luôn sau đó mình mua một lần thật là nhiều luôn nha anh em đó ok ok lụm nè 2,000 years later Ôi trời ơi bạn ơi bạn coi kìa anh Siro ổng mua một lần cả nùi anh da đen luôn Trời trời trời trời trời ơi trời ơi quá trời luôn Sợ Cái gì chưa, mà nhiều vậy sợ chưa Ai mà sợ ai mà sợ Sim sim sim sim có bao nhiêu vàng đưa hết cho tôi nhanh lên Bây giờ mình sẽ vào đây nè Sau đó mình mua thêm gọi là anh da đen bạn ơi Mua thật là nhiều luôn nha Bấm cái nè Rồi mua được đến tận 17 anh da đen luôn Ok Bọn tôi cũng sẽ không chịu thua đâu Hãy xem đây Bọn tôi sẽ đặt nhiều hơn ờ, Ok Trời ơi quá trời luôn các bạn ơi okay. trời luôn Anh da đen xuất hiện Rồi Đó Ôi, Anh da đen Quýnh nhau đi Trời ơi trời ơi bạn coi kìa Thôi ơi Một cái cuộc đại hỗn chiến các bạn ơi Quýnh nhau quá trời luôn trời. Ui Sim ơi Bọn mình được Sim ơi Sim ơi Bọn mình được đến tận 50 điểm luôn rồi kìa Wow yeah. Vậy là bọn mình chiến thắng rồi sai cái gì mà sai tim rô thua rồi ơi lẩm lẩm lẩm lẩm lẩm thêm vàng xíu lẩm thêm lụm cao cao ok bọn tôi thắng chắc rồi trời ơi mấy bạn ơi mình với lại simmy thắng chắc rồi bạn ơi yeah ok lẩm thêm lẩm thêm mới được lên được tận sáu mấy điểm vậy rồi à em sẽ mua thêm nấm đặt hay vô. mua thêm okay, nè okay, okay. mọi người cũng cố gắng đi không thôi là mọi người thua em đó <laughs> trời ơi trời chị Camu với anh Siro là lớn hơn em với với Simmy mà chơi chơi chơi game thua bọn em là quê lắm á nha <laughs> ok nha ghê lắm nha Lụm nè lụm nè Lụm thật là nhiều vàng luôn Rồi làm gì vậy nhanh lên luôn Làm sao mà thắng được bọn em Mọi người hãy nhìn đi Mọi người chỉ mới được có 23 điểm thôi Bọn em được đến tận 83 điểm luôn rồi nè Cho nên là mua với đô không thắng được đâu Trời trời trời, trời. Chọn cái gì cái gì ấy ông rô ông lại chọi ra thêm nhiều hơn nữa các bạn ơi trời sim ơi bọn mình cũng Chết phải tăng cường thôi làm tốt lắm để tôi để tôi tôi cũng mua thêm luôn bây giờ tôi sẽ mua mấy anh da đen lẻ lẻ nè đó mua 35 anh luôn đó ok ờ, em sẽ cho team của chị Camui với anh Siro khiên hòm thật sự luôn nè đó coi nè ui chọi ra của mình không tâm chị chọi ra chọi ra chọi ra ồ trời các bạn ơi quá trời anh da đen bên dưới đang quýnh nhau luôn các bạn ơi hình như là anh à. cái anh bên này đang đang đang giật mối khiên hòm của anh bên kia sao á không hai bên quýnh nhau quá trời nè không không không cho cho này cho vàng này đấy đâu đâu đưa anh đây đây tôi đưa tôi ok à bọn mình gần được trăm điểm ấy sim ơi yeah một trăm điểm yeah. luôn à. không ơi trăm lắm rồi điểm của chị không tăng điểm bên này không tăng Điểm của chị không tăng là bởi vì tim của chị yếu quá Hiểu không Trời ơi tim em mạnh hơn hiểu không Ok à. hmm. Trời ơi mình hơn chị ca mui đợi tính tính tính tận tụi mình thắng rồi Đúng rồi tụi mình thắng chắc rồi chứ còn gì nữa Coi kìa trời quýnh nhau kìa mình để ý nha là cái tim có cái chữ màu màu đỏ của bọn mình nhiều hơn tim màu xanh nhiều các bạn ơi đó trời ơi quýnh nhau quá ờ. trời luôn các bạn ơi <laughs> ghê vậy chứ giật để khiên hòm các bạn ơi giành giật để đúng rồi giành giật để khiên hòm các bạn ơi trời ơi quýnh nhau kìa trời trời trời trời Thôi, thôi Sim ơi, tôi nghĩ rằng giờ tôi Sim không cần làm gì nữa đâu Bọn mình tự thắng rồi, bọn mình ừ. hơn đến tận trăm điểm rồi dạ. <laughs> Trời ơi, quýnh nhau đi Trời trời các bạn ơi hay coi như là hôm nay mình với Simmy đã thắng được anh Siro với lại chị Camui luôn rồi đó Ok, nhưng mà khoan Chúng ta không thể nào mà ngủ quên trên chiến thắng Chúng ta phải lậm thêm vàng mới được lậm thêm, lậm thêm lậm đi Sim ơi Chúng ta phải gọi là đặt dạ, nhiều hơn dạ. Đúng rồi, tại bây giờ là còn đến tận 9 phút lận lỡ đâu ờ, chị ca mua với anh siro lượm được nhiều hơn một mình sao đúng không cho nên mình mình phải lượm thêm không không không được chủ quan không được chủ quan ok lượm okay. thêm mình bắt đầu lật kèo kìa chị ơi lật kèo lật gì lật kèo lên bốn mốt hay quá gì lên 41 điểm luôn hả trời ơi không được không được bên team chị ca mua bắt đầu mạnh hơn rồi các bạn ơi mình phải mua thêm mới được ok Mua thêm nè Mua thật là nhiều luôn 18 nữa Ok 18 người nữa Ok ok à, Tính là kèo á Không được đâu mấy anh chị ơi Hãy xem ở đây Đặt cả thêm nè Đó Đặt cả thêm Ok Rồi Simi Simi cũng, cũng, mua thêm đi Cao cao cao cao Ôi Trời ơi win luôn các bạn ơi Wow Ok Yeah Trời ơi <laughs> Trời ơi Các bạn ơi các bạn coi nè bây giờ là mấy anh da đen đã đến đây để để để khiên hòm cho chị ca mui với anh rô luôn rồi <laughs> rồi chị ca mui chị ca mui bây giờ chị ca mui đã bây giờ chị ca mui đã thua em với lại simi rồi chị ca mui có có gì muốn nói không Ch phong với simi chơi gian lận à, đút đút tiền vào cho anh ờ, da đen đúng không tào dạ. lao tào lao bọn em chơi đàng hoàng à. mà chứ chơi gian lận hồi nào tào lao lao hồi còn ông rô à, hồi khỏi đi ông rô cho ông nằm đó luôn đi ông rô ông nhây lắm mệt lắm <laughs> ok rồi em <laughs> sẽ tạo ra một liên khúc ok bây giờ em sẽ em sẽ tặng cho cho rô một liên khúc nha tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo ok bạn ơi ok bạn ơi thì hôm nay nè mình đã cùng với simi đánh bại được cặp đôi siêu quậy siro với lại là chị camui các bạn ơi đó ok và mình nghĩ rằng là bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây đây bởi vì là video này cũng đã dài rồi thì ok thì trước khi kết thúc video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký hội kênh YouTube của mình. cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Yêu anh em. Bye nồi. Bye bye.